đủ mua một căn nhà. Cô gái này tên là Vivian, hôm qua vẫn là một cô gái đứng đường bình thường, tiền còn chẳng đủ để trả tiền nhà. Thế nào lại cặp kè được với nhà tài phiệt thiếu thốn tình cảm này? Câu chuyện bắt đầu từ một ngày trước, S đang bị lạc đường. Sau khi Vivian nhìn thấy S, cô chạy đến cưa cẩm. Chẳng hề nghĩ rằng S chỉ muốn hỏi đường, Vivian tương kế tự kế. Lên luôn xe của S, cô lấy 5 đô tiền chỉ đường. S rất kinh ngạc, một cô gái đứng đường. Lại đang dạy mình cách chạy xe, anh đáng lẽ ra phải chạy nhanh hơn thế này, S rất có hứng thú với cô gái này, Vivian nói. Tôi lái xe còn tốt hơn anh, S rất tò mò, nên đổi chỗ cho cô. Vivian thao tác thành thục, nhấn ga, chiếc xe lao nhanh như gió. Vivian không quên dạy cho S về kiến thức về xe cộ của cô. S hỏi, bình thường thì giá của cô thế nào? Vivian nói, 100 đô, một đêm à? Một giờ. Một giờ hả? Chớp mắt cũng đã tới sảnh khách sạn. S sau đó chào tạm biệt Vivian. Nhìn thấy Vivian đang ngồi đợi xe buýt, S lại thay đổi ý định, Bước chân vào trong cái khách sạn hạng sang này, khiến Vivian sung sướng vô cùng. Cô làm các kiểu hành động khó hiểu, Ed chỉ biết mỉm cười. Chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì người khác sẽ chẳng để tâm. Vào trong phòng, Vivian liền lấy bao cao su ra, hỏi Ed thích loại nào. Ed chỉ muốn cùng cô nói chuyện, bởi vì anh vừa chia tay với bạn gái, trên thương trường. Ed là cá mập, nhưng trên tình trường, anh lại là cá con. Vivian không hiểu, anh ta là con người như thế nào. Ed chỉ cho cô cách ăn dâu tây của giới thượng lưu. Sau khi ăn xong, Người đàn ông lại bận bịu với công việc, còn Vivian thì vui vẻ xem phim. Thế giới của hai người thực sự rất khác nhau, nhưng lại hòa hợp một cách lạ thường. Một đôi trai gái, dưới ánh đèn lãng mạn, không gian ấm cúng. Điều gì đến cũng phải đến thôi. Ngày hôm sau, công ty gọi điện thoại đến, thì ra S được mời dự tiệc và phải đưa bạn gái theo. Nhìn thấy Vivian đang vui vẻ hát trong bồn tắm, S thấy ngay người sẽ đi cùng mình tới bữa tiệc. Trong cuộc sống của S, anh chưa từng gặp người con gái tăng động kiểu như Vivian. S ra giá với Vivian, Hai người đồng ý với thỏa thuận 3.000 đô và một tuần hẹn hò. Vivian rất vui. Tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt phí đã có rồi. Và lại, cô lại vẫn có thể được ở trong cái khách sạn 5 sao này. Mọi thứ như một giấc mơ. Có tiền mà vẫn không được tiêu, cô gái này mang theo một túi tiền. Mà mua mãi không nổi một bộ đồ. Nhân viên của cửa hàng thời trang cao cấp, nhìn thấy bộ dạng của Vivian, thái độ rất khó chịu. Cái đó rất đắt, tôi nói là tôi có tiền mà. Tôi không nghĩ là ở đây có gì hợp với cô đâu, cô rõ ràng vào nhầm chỗ rồi, mời đi cho. Cuộc sống luôn bất công như vậy, Vivian mất hết hứng thú. Cô buồn bã quay trở lại khách sạn, sau đó được quản lý khách sạn mời vào phòng làm việc. Sau khi nghe tin cô là bạn gái của Ed, ông liền nhẹ nhàng xin phép được giúp Vivian lựa chọn những bộ quần áo phù hợp. Câu nói của ông khiến Vivian cảm động. Vivian lập tức rút tiền ra, sau đó nói ra những chuyện hôm nay mình gặp phải. Ông quản lý nhắc điện thoại lên, liên hệ với cửa hàng quần áo để giúp Vivian về vấn đề trang phục của buổi tiệc và còn tận tình chỉ cô cách ứng xử trong bữa ăn. Sau khi Ed nhìn thấy Vivian, ông đứng hình mất 3 giây, sau buổi tiệc họ quay trở lại khách sạn. Vivian trông thấy Ed rất buồn bã. Ed cho rằng mình chỉ là người chỉ biết vùi dập kẻ khác để kiếm tiền. Tôi luôn dùng cách hạ thấp những kẻ khác để kiếm tiền. Sau đó anh ta rời khỏi phòng. Ed muốn ở một mình một lúc, thấy Ed 3 giờ sáng mà vẫn chưa quay về. Vivian mặc đồ ngủ ra ngoài tìm anh. Cô đến bên Ed nói. Một mình cô trong phòng rất cô đơn. Sau khi cho hết nhân viên ra ngoài, anh dựa đầu vào Vivian. Trong lúc Ed đang định ôm hôn Vivian, cô lại lẩn tránh đi. Cảm xúc của Vivian lúc này đang rất lẫn lộn. Ngày hôm sau, sau khi Ed biết chuyện ngày hôm qua của Vivian, anh tự mình đưa cô đi mua sắm. Ed nhiệt tình hướng dẫn cô cách chọn đồ. Vivian vui vẻ trở lại, lần đầu tiên cô có cảm giác như một công chúa giàu có vậy. Vivian vui sướng vô cùng. Lúc này từ một cô gái đứng đường ăn mặc hở hang, lại trở thành một quý cô sang trọng. Trên đường về, cô đi qua tiệm quần áo hôm qua đã đuổi cô đi. Cô dừng lại và đi vào, nói với cô nhân viên, đấy xem cô đã bỏ qua một khách hàng như thế nào này. Tình cảm của hai người càng ngày càng tiến triển, Vivian như đang sống trong giấc mơ vậy. Ed đưa Vivian đến trường đua ngựa tham dự hội thảo. Luật sư của công ty hỏi Ed về Vivian, sau đó nhìn Vivian đang vui vẻ nói chuyện với David, Ed thẳng thừng nói, Vivian là gái gọi. Luật sư liền tiếp cận Vivian và nói, lần tới tôi cũng sẽ đến gặp em. Vivian cảm thấy rất tức giận, tại sao vừa mới đây thôi, Ed vẫn nói những lời ngon ngọt với cô, mà sao bây giờ lại làm nhục mình. Sau khi về khách sạn, nhìn thấy Vivian buồn bực như vậy, Ed không những không xin lỗi, mà còn nhắc đi nhắc lại tôi chỉ thuê cô mà thôi, Vivian trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình lại bị khinh rẻ như vậy. Không ngờ rằng trong mắt những kẻ có tiền, mình chẳng khác nào một món đồ chơi. Đàn ông có phải đều rất ngu ngốc, liệu có ai yêu một người con gái chỉ yêu tiền của mình không? Vivian yêu cầu được thanh toán. Ed bực mình ném tiền lên trên giường. Vivian nhìn đống tiền đó, sau đó quay đi không thèm nhìn lại. Thứ cô cần không phải là tiền, mà đó chính là danh dự. Một lúc sau, Ed đuổi theo, sau đó thành khẩn xin lỗi cô. Tôi xin lỗi. Tôi nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với David. Điều đó làm tôi không hài lòng. Vivian chấp nhận lời xin lỗi của Ed vì cô cũng chẳng để ý gì tới David cả. Hai người lại thân mật bên nhau. Vivian nói với Ed, anh chỉ bắt đầu tin vào bản thân mình. Khi mà có ai đó hạ nhục anh, thì ra bên trong nội tâm của người con gái vui vẻ nhiệt tình này, lại là một trái tim đầy sự tổn thương. Ngày hôm sau, Ed tự mình chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt. Anh đưa Vivian đi xem opera bằng chuyên cơ riêng. Mặc dù anh ấy đã từng xem nó, mặc cho anh có chứng sợ độ cao, Ed vẫn đưa Vivian theo. Để cùng anh tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất, vở kịch tình yêu cảm động khiến cô rơi nước mắt. Hai người cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dã ngoại, bên nhau đọc sách dưới ánh nắng. Tối đến, Vivian nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của Ed, trước giờ Vivian chưa từng có nụ hôn nào ngọt ngào như vậy, Vivian đã thực sự phải lòng Ed. Còn Ed thì sao? 7 ngày trôi qua, Ed nói với Vivian, ngày mai cô sẽ phải rời khỏi đây, anh đã chuẩn bị cho cô xe, nhà và tiền bạc. Nếu có thời gian sẽ tới thăm cô, Vivian thất vọng từ chối, nói như vậy. Chẳng khác nào vẫn coi cô là một con điếm. Điều cô muốn bây giờ là một thứ tình cảm thật lòng, danh chính ngôn thuận, chứ không phải là một người mà. Người khác thấy buồn mà mới tìm đến. Sau đó cô đến đại sảnh, nói tạm biệt với ông quản lý tốt bụng. Lúc đi, cô vẫn níu giữ chút hy vọng. Cô liên tục ngoái đầu lại, xem liệu Ed có đuổi theo. Hôm sau, Vivian quyết định rời khỏi nơi này. Cô tiếp tục đi học, quên đi cái công việc hiện tại. Đồng thời khi đó, Ed cũng đang tiến hành làm thủ tục rời khách sạn. Lúc này ông quản lý nói với Ed, ông có chắc là không tiếc nuối khi từ bỏ một cô gái đẹp như thế. Nghe xong câu nói đó, Ed cuối cùng cũng ngộ ra, mình vẫn chưa quên được. Người con gái đó, anh mang theo hoa đợi ở dưới lầu, mặc dù sợ độ cao. Nhưng sau đó Ed vẫn nỗ lực trèo lên, giống như người anh hùng đang cố gắng giải cứu công chúa. Đây là những tình tiết trong bộ phim tình cảm mà 30 năm trước đây, từng làm mưa làm gió trên thế giới, đã từng thuyết phục biết bao khán giả trung thành của dòng phim tình cảm lúc bấy giờ. Thông qua những sự tài tình trong xây dựng hình ảnh nhân vật, bộ phim đã khắc họa một góc nhìn đặc biệt về tình yêu. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.